Béo ơi, béo nghỉ á? Dạ Anh ơi, kiếm béo một chú mò không? Ế quá không nọ ca đánh lô tô hay đánh nguyên sắt, Đây là kiếm bò nhá Dạ chẵn rồi anh ngồi gãi Rạch À bên lô tô ạ đây lẻ tay này đi học muộn ảo thật á, Ngoài kia mưa rông đã rơi Lạnh không mấy, Khu sắp 2 ạ à lụng có chẵn âm mở chị ra Nãy giờ em không thấy chị nói gì Dạ chị đánh theo cầu hay gì đó hả chị Chẵn sắp đôi tiếp ạ Dạ chẵn còn chơi ơi lụng Húp chẵn cảm ơn chơi ạ Chẵn húp chị ơi Ủa chị đánh vào mặt Cảm ơn Linh ạ ôi, Cảm ơn anh rất nhiều Ngồi mãi mới có một chú bò suýt không Linh ơi anh thích chẵn hay lẹ hả anh? Anh phan theo cầu đánh theo cầu ạ? À? Lẹ xỉu ba trắng ạ? À? Dạ lẻ thôi anh ơi. Chẵn ạ, à? dạ. Cảm ơn mèo À mèo vẫn đây rồi Anh Linh thích chắn, Anh bà thích lẻ Em sẽ cố gắng trở lòng hai anh Hai anh đánh à, trao đổi cho nhau <laughs> Em tránh hảo hảo ạ Body đồng hồ cát ạ à. dạ chẵn ạ chẵn sắp đôi em cảm ơn trời Phúc chẵn lên ngồi Mèo ơi mà đánh đeo cầu nhá Lụng hút xỉu ạ à, lẻ xỉu có chơi thôi lụng lẻ xỉu ba trắng ạ à. cảm ơn mèo cảm ơn chơi ạ à. lụng hô đỉnh này mà vào tiền đó cứ sao sao nhỉ hô cây nào trúng cây đấy mà vào tiền đấy. bay mất trăm củ là như nào À bên lô to Anh đánh to đấy à Chịu chất, Đánh tài xỉu hay đánh tí anh Chặn sắp đôi ạ à? Thế à À cục gà Cục gà hôm lâu lâu và lai em chơi hết cảm ơn mèo ạ Em cảm anh Linh Cảm quyết à Hôm vào ra em trêu Thế hôm đấy trở đi không lấy vào nữa Quyết lâu lắm em không gặp Cảm mọi người nhau nhé Mọi người may mắn ở nhà mình Sợ nhở Các đại ca đánh ác thật ghi sẵn này anh đánh chẵn không chẵn tứ tài linh ơi tứ của anh ạ à. không à cảm anh linh ạ à. cảm ơn anh đi làm mà nghi chẵn em cảm anh Hào Hào ạ Hảo Hảo Mì tôm chua cay Nhà mình có hai hút tứ đỏ không? Lên lèo với trong máu Chẵn tiếp ạ Dạ không kép ạ Hút chẵn tiếp anh, anh ngồi Cảm ơn trời cảm ơn linh ngọ mèo chắc gãy đây này làm cái lẹ cho mèo à. thầy anh linh bỏ đi máy già chắc sắp lên like rồi tầm đầu tháng tư dạ ui trời ơi tứ rồi chết cha chẵn tú tài ạ cảm ơn anh ạ trời ơi linh bỏ thế định săn cái lẹ cho mèo mà lên cái tứ luôn ảo thật Ai. linh anh đi nhỏ tức thế nhở tứ đẹp quá trời cả dạ. đây là lót từ cấp cảm ơn các chị ạ nghe bệt chặn rồi cảm ơn anh cảm ơn các chị ạ anh phân chẵn hả anh béo béo ngưng xíu nhá đây ba cái ít nhất có thể tay này hút kiếm bé con bò nhá cái anh uh, anh lady anh bảo quầy anh cũng chửi nữa làm em phải cười thêm sợ lộn chẵn tiếp ạ chẵn sấp đôi ạ à? Em cảm ơn anh Cảm ơn linh Mèo ơi mèo bỏ mấy tay nhá Mèo cũng đánh chẵn được á Đang bệt Anh ơi tay này chẵn tứ kiếm một cái đu chống ế em nhá Linh nhá em hết đòn Na na mơ ta là như thế đấy lộn sẵn tiếp anh linh ơi hút sẵn ạ cảm ơn linh cảm ơn nhiều sẵn tứ nữa kiếm cái bất khả chiến bại nào cố lên mọi người mèo ơi mèo ở lại chơi may mắn nhá nó ngưng xíu đi tí like sau xem có lẽ lẹ tài ba đỏ rồi gãy đây tay này làm lại lại tay này linh ngôi